Chào các bạn, mình là Quấn đây Ở ờ, video này mình à, sẽ chia sẻ với mọi người một cái app uh, mới từ ờ, kho ứng dụng CH Play nếu các bạn sử dụng điện thoại Android còn nếu ở trên uh, iOS thì các bạn vào App Store uh, mình cũng sẽ để một cái đường link ở phần phía dưới mô tả của video này các bạn có thể nhấp vào đó để tiến hành tạo tài khoản ok thì à, các bạn có thể nên CH Play này và gõ cho mình chữ Hozo đó thì đây là cái uh, app nếu mà các bạn uh, không tìm thấy thì các bạn có thể gõ vào cái đường link của mình để tiến hành đăng ký mình để ở phần phía dưới mô tả của video thì ở đây mình đã tải về rồi ok thì ờ, đây mình đã tải về thì cái app này rất là hay các bạn nhé các bạn có thể tìm được việc ở trong cái app này nếu mà các bạn đang không có việc làm với những các bạn thất nghiệp ờ, và ngược lại với những các bạn mà đang cần tìm người làm các bạn cũng có thể tải cái app này và sử dụng nó rất là hay ờ, cái app này nó chương trình đó là tìm việc làm và tuyển người làm đó thì ờ, cái video này mình ờ, chia sẻ với các bạn cái cách để kiếm tiền với cái app này cũng như là các cái bạn mà có thể tìm người làm và cũng có thể là tìm việc làm ở đây thì bây giờ mình sẽ đi vào cái công việc đó là kiếm tiền với cái app này nhá chứ không phải là mình à, tìm việc làm mà cũng không phải là tuyển người làm mà là kiếm tiền chính à, trên cái app này ok thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái hình ảnh đây là cái hình ảnh đã chứng minh rút tiền của một cái bạn ở trên Facebook bạn ấy đã chia sẻ đó thì đây 3.000 trên một người và đây bạn ấy đã rút tiền từ ví về à, tài khoản ngân hàng các bạn à, có thể thấy ở đây thì mình đã đăng nhập rồi cho nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cái cách để các bạn à, đăng ký thì khi các bạn đăng ký này các bạn ờ, tải cái app này về nhấp vào cái đường link của mình và tải app về thì các bạn mở lên thì nó sẽ có cái phần nhập số điện thoại thì các bạn uh, nhập cái số điện thoại vào đây sau đó các bạn nhấp vào tiếp thì nó sẽ ra một cái giao diện như này để các bạn uh, nhập đúng cái số điện thoại của các bạn vào nhé đó thì đây đều là hai cái số điện thoại của mình đây là cái số điện thoại và khi mà nó yêu cầu nhập cái mã đấy thì các bạn uh, nhập cái số điện thoại của các bạn vào đấy đây này các bạn nhập cái số điện thoại này này thì nó sẽ gửi một cái mã về cái số điện thoại này thì sẽ về đúng cái số điện thoại này nha đấy thì các bạn mở cái phần tin nhắn ra và các bạn có thể nhập mã vào đây nhập cái mã đó vào đây đó. nhập những cái mã vào nếu mà các bạn không nhận được mã thì các bạn nhấp vào tôi không nhận được mã ở đây đó các bạn nhận vào nhấp vào tôi không nhận được mã và chờ cho đếm ngược cái số giây nếu mà các bạn vẫn không nhận được mã nữa thì các bạn uh, nhấp vào gửi bằng cái thông báo Facebook hoặc là nhận cuộc gọi từ cái app này để cái app này nó sẽ gọi cho bạn và nó sẽ đọc cái mã mà các bạn nhấp vào và tiếp theo ờ, các bạn ờ, vào cái phần cá nhân các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu của mình đó là cái số điện thoại này 0977465189 465 ở đây đó là cái mã giới thiệu của mình các bạn nhập vào ok thì mình sẽ quay lại cái app thì đây là cái cái phần đăng việc đó các bạn có thể thấy những cái việc trong ngày này lao động phổ thông phục vụ khách hàng tiệc cưới đấy rất nhiều ờ, để nói như vậy thì đây là cái phần mình sẽ đi qua thôi nhé tiếp theo đó là cái phần tìm việc thì ở đây nó có cái bảng giá người ta muốn ờ, tuyển người thì ờ, bạn nào mà chưa có việc làm ấy, thì các bạn có thể uh, nhìn những cái công việc ở dưới đây đây là những cái công việc này Đấy. chạy bàn vào cuối tuần thì uh, 100.000 đồng các bạn có thể thấy 100.000 đây rất là nhiều cái công việc mà mọi người uh, tìm người làm cũng như là tuyến người làm và người tìm việc thì đây là cái phần địa chỉ này cái bản đồ để đến cái cái chỗ mà người ta đang tuyển người ok thôi cái phần này mình cũng sẽ nói qua thôi nha tiếp theo đó cái phần uh, việc của tôi thì khi các bạn à, tạo một xong một cái tài khoản các bạn nhập cái mã giới thiệu của mình đó là cái số điện thoại 0977465189 thì các bạn có đăng lên một một cái à, việc làm nào đó để xác minh để cái app này nó xác minh là bạn à, tham gia cái à, app này rồi sau đó là cái đây là cái phần thông báo đây là phần chat này và đây là việc mới này đó tiếp theo đến cái phần khác thì đây là cái phần uh, tài khoản cá nhân nhé các bạn vào phần cá nhân này đó các bạn uh, xác nhận số điện thoại này Facebook này và email Đấy, các bạn xác nhận tiếp theo đó là cái ví cái này phần này là cái phần quan trọng thì đây là cái phần tiền ở ví tài khoản của bạn đang có và đây là ví tiền của bạn có thì ờ, cái số tiền này khi các bạn đăng ký các bạn nhập mã của mình thì các bạn sẽ có 50.000 ờ, ở cái phần ờ, tài khoản này và khi các bạn chia sẻ với mọi người và mỗi một người thì các bạn sẽ có được 3.000 đó đây mình đã giới thiệu được một người lịch sử giao dịch đây khi à, mình đăng ký tài khoản thành công là mình à, nhập mã của người ta ấy, thì mình được 50.000 này và mình uh, giới thiệu được một người và mình đã có 3.000 đó thì đây là cái phần nạp tiền khi mà các bạn uh, đối với các bạn mà tuyển người làm ấy và các bạn trả lương cho người ta thì các bạn nhấp vào cái phần nạp tiền này để các bạn chuyển tiền vào trong cái app này và các bạn trả lương trực tiếp cho người ta và nếu mà các bạn uh, có nhiều tiền ở cái phần này rồi ấy, các bạn muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng thì các bạn nhấp vào phần rút tiền ở đây và đây là cái phần thanh toán đây là lịch sử giao dịch đây là phần thanh toán này đấy đây bạn có thể dùng cái ví Hozo này để thanh toán cho người nào thì à, mình à, vừa mới tham gia cho nên là mình cũng à, chưa có tuyển được người làm và mình cũng chưa thanh toán cho ai cả đây là phần lịch sử giao dịch đó ok thì đó là tất cả những cái phần ví hozo và tiếp theo đó là phần chia sẻ bạn bè thì các bạn cũng có thể thấy ở đây cái phần hỗ trợ này à, mình bỏ qua nhé các bạn có thể tìm hiểu ở phần này cái phần chia sẻ với bạn bè thì các bạn có thể nhấp vào để lấy cái à, link đây các bạn có thể chi tiết ở đây giới thiệu với bạn bè để nhận ngay 20.000 đồng và à, cái ví tiền Hozo và xem chi tiết thì các bạn có thể vào đây tham khảo và cái phần nhập mã giới thiệu này thì các bạn nhập cái mã giới thiệu đó là 0977 465 189 đó là cái mã giới thiệu của mình các bạn nhập vào để các bạn có được 50.000 và đây là phần uh, à, ninh ninh để các bạn chia sẻ lên uh, các cái trang mạng xã hội đó các bạn đang tham gia các trang mạng xã hội nào thì các bạn có thể à, copy cái đường link và chia sẻ lên và đây là chia sẻ trực tiếp lên uh, à, xin lỗi các bạn đây là cái fanpage này đây là cái video và đây là cái, à, cái thành viên của Hozo đây ba cái phần này là cái thành viên mình nhầm các bạn chia sẻ thì các bạn chỉ có thể vào đây và lấy cái link giới thiệu này để chia sẻ đến với mọi người qua những cái trang mạng xã hội thôi và cái chính sách điều khoản sử dụng về Hozo này thì các bạn à, tìm hiểu thêm nhé rồi ok, đó là tất cả những cái gì mà uh, cái video này mình uh, chia sẻ đến với các bạn thì các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những cái ờ, video mới nhất uh, từ mình. Like, share cho cái video này. Cảm ơn các bạn. Uh, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.